làng lai đó rồi thu tiền cái gì đó thì coi nhớ đi đang lai mà hỏi cái gì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 chụp hình lại để biết ờ, gửi lên nhóm ờ, để không cứ mã giao biết giao rồi giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại để dễ thổi sau khoảng 5 đến 7 giây cảm biến nhận được tín hiệu lửa cháy thì lửa tắt á, thì bếp nó sẽ khóa ga có một số nơi bán họ quảng cáo đây là tính năng chống cào hàm ý <coughs> hàm ý nước trào ra sẽ làm tắt lửa đi nhưng các bạn để ý đầu chia lửa này nè nó cao hơn với mặt bếp